Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy chủ nhật ngày 5 tháng 9 năm 2021, tức ngày 29 tháng 7 năm 2021 âm lịch, ngày Bính Thân, tháng Bính Thân, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Bính Thân hôm nay là Mậu Tuất, Nhâm Tuất, Nhâm Ngọ, Nhâm Thìn, Nhâm Tý. Con giáp xung tháng Bính Thân là Giáp Dần, Nhâm Dần, Nhâm Thân, Nhâm Tuất, Nhâm Thìn. 1. Tử vi tuổi Tý Cục diện tí mão tương hình sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần của người tuổi tí trong ngày hôm nay. Bản mệnh vì chịu những áp lực vô hình mà cứ luôn phiền muộn chán nản. Lúc này bạn nên tìm người để giải bày chia sẻ tâm sự, đừng giấu mãi trong lòng mình như thế nữa. Tuy nhiên, nhờ có thiên ấn ở bên trợ mệnh, công việc của các cá nhân tuổi Tý làm trong lĩnh vực nghệ thuật, y học, kỹ thuật, dịch vụ, nghề tự do có nhiều bước tiến triển mới. Với năng lực cộng thêm sự nhanh nhạy của mình, con giáp thông minh này hoàn toàn có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách nhanh nhất, mà không cần nhờ đến sự trợ giúp của bất cứ ai. Ngày có ngũ hành thủy mộc tương sinh, lứa đôi tuổi Tý sau bao ngày chiến tranh lạnh cuối cùng cũng có thể hóa giải, gỡ bỏ hiểu lầm giữa hai bên. Vượt qua được những ngày sóng gió này đều nhờ nỗ lực của cả hai người, hãy trân trọng và dành tình yêu thương cho đối phương nhiều hơn nữa. Giờ tốt trong ngày, 3 giờ đến 5 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, thân, sửu. 2. Tử vi tuổi Sửu. Người tuổi Sửu may mắn có thiên tài ở bên trợ mệnh nên vận trình tài lộc hanh thông phơi phới, tiền bạc cứ thế ùn ùn đổ về nhà. Những khoản tiền bất ngờ này có thể đến từ khoản lương thưởng của nghề tay trái, cũng có thể là tiền trúng thưởng, trúng số do may mắn mà ra. Tuy số tiền có được không quá nhiều nhưng bản mệnh cũng nên có suy tính kỹ càng để sử dụng chúng một cách hợp lý nhất. Hãy chỉ nên chi tiêu cho thứ cần thiết, đừng mua sắm tràn lan đó bạn nhé. Mộc khắc thổ, Chuyện tình cảm của con giáp này chẳng được như ý muốn. Bất đồng quan điểm là chuyện hoàn toàn bình thường với bất cứ ai, dù đã có đôi hay đang cô đơn lẻ bóng. Đừng vì thế mà nóng nảy, to tiếng, chút giận lên người khác nhé. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, tị, dậu. 3. Tử vi tuổi dần, Xem tử vi hôm nay, quý nhân tam hội mang đến cho người dần một ngày mới với nhiều tin vui, công việc thuận lợi hanh thông chưa từng thấy, các mối quan hệ xã giao cũng vô cùng tốt đẹp, hứa hẹn mang lại cho bạn những cơ hội khó kiếm. Tiếc là sự xuất hiện của kiếp tài sẽ khiến túi tiền của con giáp này rơi vào thế hiểm nguy. Cuộc chiến tranh lợi đoạt tài không những khiến bạn bị hao tâm tổn trí mà còn tiêu tốn của bạn không ít tiền của. Ngày mộc khí quá vượng, bản mệnh nên chú ý đề phòng các bệnh liên quan đến gan thận hay thần kinh nữa. Nếu cứ tiếp tục ăn uống ngủ nghỉ thất thường như vậy thì cơ thể bạn sẽ sớm lên tiếng báo động thôi. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, ngọ, tuất. 4. Tử vi tuổi mão. Tỷ kiên chiếu mệnh, bạn phải tự mình hoàn thành hết mọi việc mà chẳng thế nhờ được bất cứ ai xung quanh. Các mối quan hệ xã giao của bạn chẳng thấy tiến triển chút nào. Trong ngày chủ nhật này, tình cảm gia đình, Cha mẹ con cái, anh em họ hàng cũng chẳng mấy yên ấm khi những mâu thuẫn ngày càng lớn dần lên. Nếu không sớm hóa giải thì e rằng sự ly tán là điều khó tránh, hãy chuẩn bị sẵn tâm lý ngay đi thôi. Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 29 âm lịch nhân thần ở phía ngoài khớp cổ chân, mép tóc, mắt cá ngoài chân. Lịch ngày tốt xin nhắc bạn nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm trích tại vị trí này trong ngày hôm nay kẻo rủi ro tiềm ẩn, họa nhỏ họa lớn có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, hợi, mùi. 5. Tử vi tuổi thìn. Tương hội trợ mệnh, công việc của người tuổi thìn trở nên suôn sẻ hơn trước đó rất nhiều. Dù có vướng phải rắc rối nào thì bạn cũng dễ dàng vượt qua với sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Chính tài xuất hiện mang theo tin vui tài lộc đến cho con giáp này. Những khoản thu nhập đến từ công việc chính sẽ giúp bạn vượt qua giai đoạn kinh tế khó khăn này. Hãy biết tiêu dùng tiết kiệm và cố gắng tích lũy được nhiều nhất có thể, bạn sẽ có việc phải dùng đến nó trong tương lai đó. Mộc thổ xung khắc khiến tình cảm gia đình của bản mệnh khó hòa hợp như mong đợi. Cha mẹ con cái vì xung đột quan điểm mà tranh cãi liên miên. Đã đến lúc bạn cần nhìn lại và xem xét các khía cạnh khác của vấn đề thay vì chỉ nhìn từ góc độ cá nhân. Những lời khuyên của những người đi trước sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều đó.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 May mắn là ở bên bản mệnh luôn có một hậu phương vững chắc cùng bạn vượt qua mọi khó khăn trở ngại cuộc sống. Bạn còn có thể nhận được những lời khuyên quý giá từ chính nửa kia của mình nữa. Trong ngày này, nếu muốn tiến hành công việc gì, bạn nên chọn giờ tốt và hướng tốt xuất hành để mọi việc có thể thuận lợi hơn. Theo đó, bạn có thể đi về hướng Tây Bắc để đón hỷ thần hoặc hướng Đông Nam để gặp được tài thần, chứ nên đi về hướng xấu là hướng Đông. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ, quý nhân phù trợ, dậu, sửu, thân. 7. Tử vi tuổi ngọ Cục diện mão ngọ tương phá sẽ khiến con giáp tuổi ngọ phải đau đầu khi xử lý các vấn đề nội bộ trong ngày hôm nay. Những xung đột liên tục nảy sinh giữa các thành viên trong gia đình do không thể thống nhất ý kiến chung. Công việc của bản mệnh cũng không được thuận lợi khi thường xuyên có kẻ xấu bụng vì ghen tị mà sẵn sàng chơi trò tiểu nhân sau lưng bạn. Những lúc như thế này bạn cần giữ bình tĩnh và tỉnh táo để có thể đưa ra các quyết định chính xác nhất thực thần sẽ giúp bạn nhìn ra được cơ may phát tài hiếm có, đặc biệt thích hợp với những người làm nghề tự do hay kinh doanh buôn bán. Bạn hãy tự tin nắm lấy cơ hội này, đừng để nó trôi vụt qua một cách đáng tiếc. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, dần, mùi. 8. Tử vi tuổi mùi. Chủ nhật này, người tuổi mùi đón ngày mới với nhiều tin vui trong ngày có cục diện mão mùi bán hợp trợ vận như hôm nay. Các mối quan hệ xã giao tốt đẹp còn đưa đến cho bạn những cơ hội ký kết hợp đồng hợp tác làm ăn vô cùng thuận lợi. Lại thêm thiên tài nhập cục, phương diện tài lộc của bản mệnh vô cùng vượng phát khi những khoản tiền từ nghề tay trái, tiền trúng thưởng, trúng số sẽ làm đầy thêm túi tiền của bạn. Hãy chi tiêu hợp lý nhất có thể, đừng để tiền mất tật mang. Ngũ hành thổ mộc xung khắc báo hiệu chuyện tình cảm của con giáp này đang có chiều hướng xấu đi, những mâu thuẫn giữa hai người chẳng thể hóa giải khi cả hai đều khăng khăng bướng bỉnh cho rằng mình luôn đúng như vậy. Giờ tốt trong ngày, 5 giờ đến 7 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, mão, ngọ. 9. Tử vi tuổi thân, chính quan tương trợ, con giáp tuổi thân nhờ trí thông minh của mình mà may mắn ghi được điểm trong mắt cấp trên và đồng nghiệp. Con đường thăng quan tiến chức của bạn đang rộng mở hơn lúc nào hết,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 quý nhân phù trợ, thìn, tý, Tị, 10. Tử vi tuổi dậu Cục diện mão dậu tương xung ảnh hưởng không nhỏ đến các mối quan hệ của người tuổi dậu trong ngày hôm nay. Tình cảm của các cặp đôi dần nguội lạnh vì những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống. Đây là cơ hội tốt để kẻ thứ ba có thể xen vào giữa mối quan hệ của hai người. Thiên quan gây rối, bản mệnh nên tránh đối đầu với những người quyền cao chức trọng trong ngày này. Bạn có thể gây ra những sai lầm đáng tiếc nếu cứ khăng khăng làm theo ý mình như vậy. Kim khắc mộc, sức khỏe của con giáp dường như ngày một xấu đi trong những ngày này. Hãy tạm gác những lo lắng sang một bên, dành thời gian cho bản thân, nghỉ ngơi thư giãn để sớm hồi phục sức khỏe nhé. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, tị, sửu, thìn. 10. Tử vi tuổi dậu. Cục diện mão dậu tương xung ảnh hưởng không nhỏ đến các mối quan hệ của người tuổi dậu trong ngày hôm nay. Tình cảm của các cặp đôi dần nguội lạnh vì những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống. Đây là cơ hội tốt để kẻ thứ ba có thể xen vào giữa mối quan hệ của hai người. Thiên quan gây rối, bản mệnh nên tránh đối đầu với những người quyền cao chức trọng trong ngày này. Bạn có thể gây ra những sai lầm đáng tiếc nếu cứ khăng khăng làm theo ý mình như vậy. Kim khắc mộc, sức khỏe của con giáp dường như ngày một xấu đi trong những ngày này. Hãy tạm gác những lo lắng sang một bên, dành thời gian cho bản thân, nghỉ ngơi thư giãn để sớm hồi phục sức khỏe nhé. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, Tỵ, Sửu, Thìn. 12. Tử vi tuổi Hợi. Xem tử vi hàng ngày, con đường người tuổi Hợi đang đi như được trải thảm hồng dưới sự trợ giúp của cục diện bán hợp. Công việc của bạn trở nên vô cùng thuận lợi, sự nghiệp phát triển không ngừng khiến ai nấy cũng phải ghen tị. Sự xuất hiện của chính ấn chính là bằng chứng hùng hồn nhất khi năng lực của bạn được khẳng định một cách rõ ràng. Bạn nhận được sự tín nhiệm của đồng nghiệp và cấp trên, từ đó nâng cao vị thế của mình trong tập thể. Ngũ hành thủy sinh mộc, người độc thân có cơ hội tìm được nửa kia ưng ý trong ngày chủ nhật này. Đừng ngần ngại tham gia các buổi gặp gỡ trò chuyện, nơi bạn có thể thoải mái thể hiện cá tính của bản thân, đối phương sẽ bị thu hút bởi nét quyến rũ đặc biệt của bạn đó. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ